còn gì nữa với đại đồng à, còn nói là thầy thầy xuất hiện ở nghe bà con à, mấy người bên ờ, bên ờ, đệ tử của thầy chuẩn bị à, ờ, tươm tất để mà đón sư phụ à, <coughs> nhìn nào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 Clip cuối cùng 81 là giữ lòng tin. Hôm nay clip 82. À, ngay ngày lễ Thanksgiving Day. giờ dạ, bên uh, bên ông uh, Joe Biden